thôi nhưng nó lại là cái điểm động, động lực tinh thần rất là lớn đối với mình để mình có thể hàng ngày ngồi soi cầu chốt số cho các bạn nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều À, giải đặc biệt thì hôm nay ra 59 Nhất to thì ra 93 Với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đít 8 bị câm Đó Cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 26 này Có 59 có 71 và có 14 và có 10 nhá đặc biệt thì ra 59 rồi thì mình cũng chỉ điểm sơ qua một chút vậy thôi nhá bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn này thì cũng như hàng ngày mình đã nói với các bạn đó đó là mình làm video cho các bạn tham khảo thì cũng hoàn toàn là công khai và minh bạch nên là hàng ngày mình sẽ mở lại cho các bạn xem nhé dù ảm đạm hay rực rỡ thì mình cũng sẽ đều mở lại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 thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là à, ngày mai mình sẽ có thể là đưa các bạn về bờ bến an toàn hơn với cả đề cả lô các bạn nhé đó thì ngày hôm nay cũng niềm vui nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên kênh thì chúng ta ăn bạch thủ vip 93 nhé còn các thành viên ở nhóm tứ nương của mình nhóm kín ở zalo thì ngày hôm nay lại tiếp tục về bờ với trọn vẹn hai nháy lô hai nháy 26 các bạn nhé đó ngày hôm nay thì mình có chốt cho các bạn thành viên ở nhóm tứ nương của mình là độc thủ lô vip là 26 thì ngày hôm nay rất là vui và rất là tương bừng rực rỡ rỡ thì chúng ta chúng ta đã ăn trọn vẹn luôn cả hai nháy lô thì những bạn là ở thành viên cũ của nhóm thì các bạn đã à, đang lên đỉnh núi rất là cao bởi vì là cái Zalo này cũng đang là cái cầu cầu lô ăn thông ấy. Đấy thì còn các bạn mà nào mà với vào nhóm thì cũng đã về bờ rất là an toàn rồi. Thì các bạn mà ai mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé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 năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều các bạn nhé cho nên là ai đang bị đoạn cầu bí số đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 đó để tham gia vào nhóm chốt số tứ nương thì các buổi chiều hàng ngày thì mình sẽ gửi cho các bạn cái con song thủ lô độc thủ lô rất là đẹp này à, để cho các bạn à, lấy số về bờ nhé bây giờ thì mình sẽ đi à, vào cái công việc chính của ngày hôm nay đấy là soi xét cầu kèo cho ngày mai hy vọng là ngày mai sẽ tiếp nối được với những cái cầu lô cầu ăn thông đó và hy vọng sẽ nối lại là cái đề chạm để có thể là đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn hơn nữa thì à, ngày mai ngày 16 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 6 tổng số đề 686 và bạch thủ vip là 0660 dẫn đến rút gọn của mình ngày mai sẽ có 88 080 181 787 898 66 060 161 565 676 đó trên đây thì mình cũng đã cố gắng là soi cho, cho các bạn những cái cầu kèo đẹp nhất có thể rồi thế các bạn mà trùng màu với mình thích những con số này thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn có thể xem để tham khảo nhé hoặc là các bạn có thể liên hệ với gia